cánh cánh anh ngầm rụng rơi khi bông hoa phai màu khi hương hoa dần trôi theo mây phiêu bồng còn riêng ta mình đứng giữa đông hoang tàn bao yêu thương mộng xưa bây giờ hoa ba hoa vàng nhẹ rơi thu đi qua đông về em ra đi mà sao lâu nay không về từ thì duyên phận tại người số kiếp đã an bài sao nhớ thương vì sao không ngờ anh nói thế giới đi qua đông về em ra đi mà sao lâu nay không về ừ thì duyên phận đời người số kiếp đã an bài